Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Ăn Một Tí Thôi bạn thân mến, nhìn hai con rồng ở đằng sau mình là các bạn biết là hôm nay mình đang đứng ở đâu rồi đúng không? Và ngày hôm nay thì mình sẽ làm một chuyến food tour Hồ Tây để ăn những món ngon đặc sản ở quanh Hồ Tây giới thiệu đến với các bạn Nhưng mà ngày hôm nay mình sẽ tự thử thách bản thân bằng cách là mời người lạ quay cùng mình Đến với mỗi địa điểm, mỗi món ăn thì mình sẽ tìm một người lạ và mời người đó thưởng thức những món ăn đấy cùng mình và đưa ra cảm nhận Bây giờ thì hãy cùng theo chân mình nhé Let's go! Món đầu tiên mà mình muốn giới thiệu đến với mọi người là một món cực kỳ nổi tiếng ở Hồ Tây Đó chính là bánh tôm Hồ Tây à, nhưng mà mặc dù là người Hà Nội <laughs> nhưng mà 20 năm rồi mình vẫn chưa một lần ăn thử bánh tôm Hồ Tây mọi người ạ Nên là mình cũng không biết là nhà hàng nó ngon ấy Nhưng mà khi ờ, hỏi một ờ, người bạn của mình ở gần Phủ luôn, nhà gần Phủ Thì bạn có bảo là bánh tôm thì ở nhà hàng Phương Dung là ngon nhất ở Hồ Tây Nên là hôm nay mình đã có mặt ở nhà hàng Phương Dung để ăn thử xem là bánh tôm ở đây có gì đặc sắc không nhé. Bây giờ thì hãy cùng khám phá với mình nhé Bánh tôm ở đây sẽ được chiên qua một lần trước và sau khi mà mình gọi thì các cô sẽ chiên lại một lần Và trong thời gian chờ đồ thì mình sẽ đi tìm một người lạ để quay cùng mình nhé. Đi thôi <laughs> mọi người ơi mình vừa nhìn thấy một ông đồ đang ngồi ở bên đường ấy à, bây giờ mình sẽ qua hỏi chuyện ông và hỏi xem ông có muốn tham gia cùng mình không nhá con chào ông ạ ừ. ông ơi ông cho con phiền ông chút ra đâu nói ừ. Ừ, ông cho con phiền ông chút được không ạ à, con đang quay về à, ẩm thực ấy ạ ừ. thì à, vừa rồi con có mua bánh tôm ừ. con muốn uh, mời ông uh, ăn cùng là với con ạ tham gia với con nhé ông nhé ăn là đâu à, bây giờ con vừa mua rồi bây giờ con mang đấy, sang đây vâng, con mang ông ông chỉ đấy thôi chứ còn ăn ông ông ăn mãi rồi à, thế thì ông chờ chỉ con đò thôi ông ông chờ con con con kia con lấy đồ xong con mang sang đây ừ. ông con mình ăn nhé ông nhé ừ. <laughs> ăn ở đây cũng được vâng ạ vâng ạ mua bánh tôm con tuy là ở Hà Nội nhưng mà con chưa được ăn thử bánh tôm <laughs> à, con thấy ông ngồi ở đây thì chắc là ông cũng ăn bánh tôm rất là nhiều lần rồi cái này ngon lắm là đặc sản Hồ Tây mà ừ, ông cho con hỏi là à, ông bao nhiêu tuổi ạ? ông hôm nay à, sáu chín sáu chín tuổi ạ ông giáp ngọ thì ông ông làm nghề được bao lâu rồi ông? Ông làm ở đây hơn chục năm rồi. Ừ, từ năm qua ờ, là canh dần 2010. À. nhà nhà ông cũng ở Hồ Tây ở công viên nước. À, ông ở ngay gần đây luôn. Ở ngay gần đây cũng đi xe đạp. À. Xe đạp xong rồi sáng đi tối về. Vừa đi xe đạp lên xong rồi vừa coi là ờ, chiều tối về. À. Ở đây để viết cùng hàng. À, nói chung là phải có tâm linh, có tâm của tâm linh cái tâm mà linh tức là phải mang hết cái tâm của mình ra và phải nghĩ đến linh tức là nghĩ đến phật thánh nghĩ đến nhân quả nhân nhân quả tức là mình làm điều gì cho nó tốt đẹp để coi là cái cuộc đời tốt đẹp cháu ăn đi vâng ừ. con nghĩ là Đấy. Dạ. ông con mình ăn luôn cho nóng nhá ông nhỉ ừ, rồi. Okay. con mời ông đây là đúng dạ, ạ cảm ơn cái này để ở đây cái này vừa mới được chia lại xong là rất là nóng không với ông ừ. không với ông ạ ờ, ok <laughs> Rồi, cho con ăn đi dạ. Ừ, ăn đi nhá con ngửi mùi con thấy rất là thơm ở đây đây là đặc dẫn của đấy con đi qua đây con thấy cũng rất nhiều lần rồi nhưng mà kiểu con chưa ăn thử ấy ừ, ăn ngon mà <laughs> ừ. đây là đặc sản của tây Bao nhiêu bao tuổi rồi? Ừ, con 20 ạ. Trẻ thế. À? Cái mỏ này giòn mà thơm nhỉ ông ừ. nhỉ? nhà này ngon này, nhà này ngon. Nói chung đặc sản Hồ Tây mà. Con của bạn con chỉ là hàng này ngon nhất thế là con vào đây con ăn thử. Ừ. Con thấy là à, nghề um, viết uh, chữ nho này ạ, à, dần dần ừ. nó đang bị mai một dần rồi ấy. Đúng rồi. Thì, uh, so với ngày xưa thì bây giờ ông có nhiều khách không biết không hả ông trên zalo của ông là gần 300 khách khách gọi điện này là chính rất nhiều khách gọi điện đến biết ngồi đây thì có khách những năm trước kia khách rất nhiều nhưng bây giờ dịch đã ít đến nhưng mà ông biết còn à, chữ nho chữ cất cùng ngày xưa thì nhiều người người ta thích vâng. hai nữa là viết phải viết đúng viết chuẩn viết đẹp Chắc có thể là ông biết cho cho cháu xem. Vâng. Thì, thì ông viết cho con thấy. Nhân tiện ông đang có khách viết sớ nè mình sẽ cho mọi người xem luôn ông viết sớ như thế nào nhé. Ông viết sớ cho nó đẹp hay không? Như chuẩn cái đây là khách hàng của ông là bốn năm năm nay rồi đấy. lúc đầu con không để ý lắm nha con nghĩ là cái uh, viết viết giống kiểu đi tết hay đi chín chữ nhưng mà lúc vừa nãy ông có hát cho con nghĩ viết hóa ra là đây là viết tới lễ tết chín <laughs> chữ cũng được viết cái chữ này xong là thích viết cái gì cũng viết cho bút thầm cũng không đẹp à, dạ. viết như ở quốc tử giám ấy dạ. xong rồi sớ đây là sớ cầu à, đúng năm sớ tạ sớ về lễ tiên lễ thần linh dạ chị ấy viết viết sớ này thì thường là mọi người biết đầu năm xin xin cuối năm thì ờ, làm lễ rồi đầu năm là xin lộc vâng. xin làm ăn cho may mắn mùa xuân đầu năm cái gì nó khởi đầu từ mùa xuân thì người ta có cái tâm trạng là đi coi xin lộc xin cái điều tốt đẹp xin làm ăn phát tài phát lộc vì một năm từ mùa xuân trở lên thì mình phải coi là như kiểu mình hướng cái đó là cái năm cái năm này thì mùa xuân khởi đầu thì mùa xuân mình biết sớ cầu điều tốt đẹp sớ là biết là để coi là thả cái tâm của mình cái nguyện của mình cái ý nguyện của mình vào trong sớ để dâng lên phật thánh để thánh hiểu chứ phật thánh thì coi là nhận được cái tấm lòng của các con và Phật, Phật Thánh cũng không nói là ta cho mày sức khỏe ta cho mày qua là giỏi giang cho mày giàu có mà tất cả mọi cái là nhân quả sức khỏe mình luyện tập giàu có thì nó là thấy hiểu dạ, nó phải hiểu luật nhân quả vâng mình làm gì có tâm thì sẽ được ờ, ủng hộ tức là mình nghĩ đến Phật Thánh vâng. nghĩ đến trời đất nghĩ đến tổ tiên mình qua là ờ, phụng sự mình lễ mình ngưỡng còn mình có là có cái gì tâm của mình mình bày ra giải hết tâm của mình ra hoặc là mình có tiền vàng mình ra hoặc là có bánh trái hoa quả mình dâng lên vâng. để cái tấm lòng của mình vâng. thế thì Phật thánh phù hộ cho và phù hộ cho nhưng cái quan trọng vẫn là chủ thể vẫn là bản thân mình mình cố gắng vâng. chứ còn không phải Phật thánh phù hộ cho là coi là là là, là, là không học mà không đỗ luôn nhé không làm mà cũng không có ăn đâu nhé đấy là lại còn mê tín rồi đúng không ừ. <laughs> mà phải hiểu tức là đi lễ này là hiểu phật thánh là hướng đạo hướng chủ trương, hướng đường lối chủ trương hướng đến thiện hướng tốt tức là dạy mình những cái thiện cái tốt để mình phấn đấu vươn lên và luôn luôn nhắc về nhân quả mình làm gì tốt sẽ được tốt làm gì mà ừ, kém xấu mà và không học thì sẽ bị đánh đánh cái hậu quả thế thôi ừ. ừ. thế bình thường ấy ạ à? ngày những ngày bình thường thì mọi người có hay ra đây kết số nói chung ngồi ông ngồi đây thì năm ngoái thì rất là đông ngày nào cũng hôm nay là tình trạng có dịch cả dạ. nước cấm không cho tụ tập không người Đấy, thứ hai nữa dân người ta cũng sợ thật à. vì covid là nguy hiểm nên người ta ít đi cộng theo về cái kinh tế nó khó khăn vài năm nay là covid từ năm 19 giờ vài ba năm nay là nó dạ, sau nhiều năm ông không ông thấy là cái cái ngành nghề tâm linh tức là về vấn đề riêng ngành chức ông vâng, thì còn có rất nhiều học sinh của các trường ngoại ngữ về khoa tiếng trung khoa tiếng trung chữ hán rồi các viện à, hán môn thì người ta đến người ta vẫn giao lưu người ta vẫn qua là hưng phấn có nghĩa vẫn thích về về những thứ này mà về đây là một nét văn hóa tâm linh của, của ông cha mình của con mình chữ này là chứ không cho mình truyền lại mà cái này rất hay tượng hình tượng thanh ờ, nó giả tá giả định có hiểu không? Vâng ạ <laughs> Con thấy là có nhiều cái nét hay của mình, nét văn hóa hay của mình ấy, nhưng mà bây giờ cũng dần bị mai một biết nhưng mà hôm nay được ông ờ, chia sẻ là mình của ông rất thế này, một cái văn hóa nhưng mà vẫn chưa mai một không hề phụ anh chút nào con đúng rồi. rất là vui đúng rồi. <laughs> vì um... vì bây giờ là cái xu hướng bây giờ là người ta đi vừa phụ nhiều mà đây nó là bản sắc dân tộc và đây nó là một nét đẹp văn hóa của người Việt Nam là vừa rồi là có là nhà nước à, trung ương đảng nhà nước vẫn tức là khơi gợi lên là mình phải giữ bản sắc văn hóa dân tộc riêng về cái mảng có là vấn đề tâm linh viết viết chữ hán và viết sớ này là, là ông thấy là cũng rất là không phải là hoành tráng nhưng mà cũng rất là, là tiết kiệm rất đẹp không bị mai một, bị mai một. nào vẫn nhiều người ta tìm được cái nguồn người ta nhìn về những người mà coi là viết chữ nho này làm nghề tâm linh này ta nghĩ những ông đồ cuối năm này hoa đào nở ông đồ là cái tớ trước đồ là rất là hay à. ừ. hôm nay ờ, con ờ, hôm nay thì con rất là vui bởi vì con mời ông tham gia chương trình của với chúng con là đã được ông đồng ý và cũng gần hết 2021 rồi chuyển bị sang năm 2022 mình con chúc ông là có thật nhiều sức khỏe bình an để có thể lại gia đình biết sớm, uh, ờ, được lâu hơn và giữ được cái nét văn hóa truyền thống của dân tộc ạ. Ừ. Cảm ơn, ừ. cảm ơn cháu và cảm ơn tất cả cháu, cảm ơn ekip ừ. đã nghĩ về những ông thầy đồ biết dạ. sớm, về mặt tâm linh của chúng nó cũng hy vọng qua cái câu chuyện trao đổi này thì ờ, tất cả những cái thanh niên tất cả những người ở Việt Nam có hiểu biết thêm về cái ngành văn hóa của dân tộc yêu thương nét đẹp của dân tộc đúng yêu thương nét đẹp của dân tộc. Thế con cảm ơn ông ạ. Ừ, cảm ơn. <laughs>